giải tầng của mình đây giải bass đây đó mình đang nâng lên rất là thoải mái trong quá trình mà mình thu âm lòng tiếng có thể là chỉnh cái vocal của mình hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái microphone USB AG01 đến từ hãng Yamaha với hai màu chủ đạo là đen và trắng sử dụng thu âm livestream nè quay vlog nè podcast ASMR Ok thì các bạn đang nghe chất âm của con Mix USB AG01 mình đang để ở chế độ mix ở đây thì nó có ba chế độ EQ cho mình low đó nếu như mà low khi mà mình chọn thì các bạn đang nghe rất là sạch sẽ nhưng mà đổi ngược lại thì cái gain của nó sẽ nhỏ lại thì mình sẽ cần nói gần hơn thì cái giọng của mình nó sẽ trầm và ấm và lực hơn ha còn ví dụ như mình tăng lên cái à, hai uh, thì cái bút tín hiệu của nó rất là chi tiết thì ở này thì mình sẽ nên dùng với cái đang chỉnh ở chế độ uh, mid đó, thì trung bình thì mình có thể là sử dụng để boss podcast hoặc là thu âm. Ở trên phía đầu của cái microphone USB này thì nó sẽ có một cái màn lọc và có những cái miếng trắng gạch như thế này và hai bên như thế này thì nó sẽ dùng để cản đi một số tạp âm cho mình quay cái micro như thế này đó. nó sẽ giảm đi cái tín hiệu của mình khi mà mình nói nó sẽ giảm đi ha thì khi mà mình tăng ở phía trước như thế này thì cái giọng của mình sẽ rõ hơn và chi tiết hơn và nó bắt ở hướng cardioid ở đây đầu tiên thì nó sẽ có một cái nút là mood mid thì khi mình click ở đây tiếp theo là âm lượng gain to hay nhỏ thì cái gain này nó sẽ là âm lượng đầu vào của mình đây khi mà mình tăng lên này hello one two one two one two one two thì khi mà tăng quá nhiều thì đồng nghĩa với cái noise của mình nó sẽ nhiều hơn các bạn có thể chọn qua chế độ lưu như thế này thì nó sẽ sạch sẽ cho mình hơn nhưng mà nó sẽ giảm bớt đi độ chi tiết của mình tiếp theo là cái nút reverb khi mà mình bật reverb lên thì nó sẽ phát ra dùng để karaoke tiếp theo là cái âm lượng nhạc phía mặt sau của mình thì nó sẽ gain mid là low mid và high hồi nãy mình đã test cho các bạn nghe nút stream out thì cái âm lượng này khi mà mình chọn là mid thì nó sẽ out cái tín hiệu của mình qua một cái tín hiệu nào đó thiết bị ví dụ như các bạn cắm một cái cổng uh, ờ, OTG ao qua một cái điện thoại hoặc là các bạn thu âm qua điện thoại của mình thì các bạn sẽ chọn cái nút stream out này cho nó phù hợp và bên này thì nó sẽ có một cái nút là loop back thì khi mà các bạn trộn một số tín hiệu ví dụ như là uh, bạn có một cái tín hiệu uh, nhạc từ điện thoại bạn cắm vào ở đây bằng cái lọ ốc in ở phía dưới này đó, dưới này nó sẽ có một cái lỗ opt-in thì hoặc là uh, một tín hiệu nhạc như vậy rồi và một gọi một cái tín hiệu một người nào đó trên messenger thông qua máy vi tính thì các bạn chọn tính năng loopback thì khi mà các bạn mở nhạc ở điện thoại qua cái sợi dây thì người bên kia cũng nghe được nhạc và cuối cùng minus mid thì cái tính năng này khi mà mình on thì mình sẽ không nghe được monitor ở trên tai nghe nữa thì cái mục đích này để mình có thể sử dụng chơi game nè với bạn bè thì khi mà các bạn chơi game á thì họ nói chuyện mình nghe được và khi mà mình nói thì uh, họ cũng nghe được luôn nhưng mà mình không nghe được giọng của mình là ờ, để không có âm thanh nó lặp lại phía dưới thì nó có rất là nhiều cổng để mình kết nối thiết bị vào nếu các bạn muốn sử dụng với điện thoại thì chỉ cần mua một cái cáp OTG như thế này để kết nối vào điện thoại cái app này có tên là IG Controller của Yamaha thì các bạn có thể là tăng giảm ở trên đó rất là nhiều hiệu ứng thì nó cũng tương đồng với lại máy vi tính thì bây giờ thì khi mà cài đặt thì các bạn sẽ cài đặt một cái driver và một cái uh, à, DSP của cái AG01 này thì cái app này khi mà các bạn kết nối với lại máy vi tính hoặc là điện thoại thì ngay lập tức cái app nó sẽ nhận định được là mic của bạn là mic dynamic hay là condenser thì ở đây là mic condenser thì nó sẽ nhận diện giao diện ở đây đối với cái app này thì nó sẽ có giọng à, trầm nè dòng nam nè và dòng nữ cao nè và nữ đấy có thể là chọn là cái tông giọng cho nó phù hợp tiếp theo ở đây nó sẽ có chế độ là thắt là để dùng mình nói chuyện như bây giờ hoặc là mình sẽ sử dụng qua cái effect của mình cái reverb có thể on off ở đây à, và sau check thì ở đây thì mình ngoài ra mình có thể là căn chỉnh compressor và EQ ở trên này ngay lập tức hoặc là reverb độ rộng hoặc là to nhỏ ở trên này hey đấy mình sẽ tăng giảm uh, cái cái cái reverb trên này ít hoặc nhiều nè đó và tắt đi không sử dụng có thể là tăng giảm cơ tự compressor trên này nó có gain nè release nè attack nè ratio hoặc là threshold đó đều có một cái compressor thông dụng cơ bản cho mình và EQ có thể là nâng giảm các giải tầng của mình đây giải bass đây đó mình đang nâng lên hoặc là giải uh, trung hệ 67 ok đó rất là thoải mái trong quá trình mà mình thu âm lòng tiếng có thể là chỉnh cái vocal của mình cho nó phù hợp với lại âm thanh mà các bạn mong muốn trên điện thoại nó cũng tương đương y chang như vậy luôn thì các bạn cũng đã nghe được chất lượng âm thanh đầm và mình đang sử dụng với con Yamaha AG01. Nếu các bạn muốn mua hàng thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0926 46 45 49 hoặc là trang web bellstudio.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!